Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Cục diện tương phá gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý trong ngày hôm nay. Vì vậy, con giáp này cần hết sức cẩn thận cho công việc. Rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện phía sau lưng, gây trở ngại cho công việc của bản mệnh. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên quá lo lắng bởi sức ảnh hưởng của cục diện này cũng không quá lớn nếu người tuổi Tý nghiêm túc với công việc mình làm. Mọi người xung quanh đều hiểu bản mệnh là người như thế nào và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ. May mắn thiên tài phù trợ khiến con đường tài vận của con giáp này khá hành thông, bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền thưởng nhờ các công việc phụ hoặc trúng thưởng dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, tuổi Tý cũng không nên tiêu xài quá phóng tay.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 giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Chính quan nâng đỡ, người tuổi dần đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà con giáp này dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân. Công việc nhờ thế mà tiến triển vô cùng hanh thông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 Vợ trình sự nghiệp của tuổi mão đang có tiểu nhân quấy phá, bỗng dưng bản mệnh lại trở thành tâm điểm để bị bàn tán về những chuyện mình không gây ra. Song có giáp này tranh cãi làm gì, hãy cứ tập trung vào công việc cũng như cuộc sống của mình thôi nhé. Cục diện mão dậu lục xung nên người tuổi mão cũng trở nên nhạy cảm hơn thường lệ. Đó là lý do bản mệnh phát hiện được một số vấn đề khác lạ của người ấy. Nếu con sắp này không xử lý khéo léo thì rất dễ khiến tình cảm đổ vỡ, thậm chí còn dẫn đến chia tay, ly hôn do bốc đồng, nóng giận. Dù bản mệnh đang làm cho bất cứ lĩnh vực gì, hãy cố gắng làm thật tốt công việc đó. Khi trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, chúng ta sẽ cảm thấy thời gian trôi đi chậm hơn và không còn thử thách hay trở ngại nào có thể làm khó được nữa. Những nỗ lực và kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Đường tài lộc của tuổi thìn có chút biến động, có giáp này nên thận trọng trong các quyết định liên quan đến vấn đề tiền bạc. Trong ngày hôm nay bản mệnh không nên cho vay mượn vì có khả năng không đòi lại được. Cuối cùng bản thân phải gánh chịu những tổn thất mà còn giãn nứt tình cảm giữa đôi bên. Con giáp này theo nghiệp kinh doanh lại có khả năng nhìn trước thời cơ từ khi còn rất ít người nhận ra. Nếu liều lĩnh một chút, mạnh dạn đầu tư đến lúc thu lời thì tiền bạc còn sinh sôi nảy nở hơn rất nhiều. Thời gian tới, người tuổi thìn sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền nong nữa. Nhị hợp phù trợ mang đến những người bạn mới cho bản mệnh. Nếu nhận được lời mời gặp gỡ, tụ tập đến nhà chơi thì đừng từ chối nhé, vì biết đâu concept này sẽ mở rộng thêm được những mối quan hệ hỗ trợ về trong sự nghiệp cũng như cải thiện nhân duyên cho mình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Chính ấn chiếu mệnh, tuổi tỵ khẳng định được vị thế của mình trong công việc, nhất là những người theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Sự thông minh, nghiêm túc, không màng danh lợi của con giáp này được mọi người tin tưởng và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, đôi khi bản mệnh vẫn còn giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi để bắt kịp với thời thế, cứ cố chấp với quan điểm của mình, nhiều khi người tuổi tỵ sẽ đi vào ngõ cụt. Hãy cởi mở hơn và chịu khó thay đổi góc độ tư duy để phát triển bản thân nhé. Bên cạnh đó, ngũ hành hỏa khắc kim, bản mệnh thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Con giáp này không nên chút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất một cách vô cớ như vậy, bởi à, mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Vợ Trinh tình duyên kém sắc, tuổi ngọ không gặp nhiều may mắn trong những mối quan hệ tình cảm. Nếu có độc thân, con giáp này đừng nên vội vàng đến với một ai đó mà cần suy nghĩ cho kỹ, tới khi hai người đều chắc chắn về tình cảm của mình mới nên đưa ra quyết định. Nếu đã yên bề giá thất, bà mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Người tuổi ngọ cảm thấy không hài lòng vì con cái luôn cố tình làm trái ý của mình. Tuy nhiên, đôi bên nên nói chuyện nghiêm túc để cùng tháo gỡ, chứ con giáp này không nên ép buộc con cái hoặc lạm dụng roi vọt. Thiên ấn cho thấy trong công việc, bản mệnh là một người rất tài hoa, con giáp này có thể tìm được cơ hội để tỏa sáng trên con đường công danh sự nghiệp. Nếu làm lãnh đạo, tuổi ngọ có sức ảnh hưởng và hoàn toàn có thể dẫn dắt mọi người đi tới thành công nhờ có đầu óc thông minh và cơ trí. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quy nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tỷ kiên gây rối, tuổi mùi dễ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người. Nếu con giáp này không làm việc gì trái với lương tâm, không cần phải lo lắng hay bối rối, bởi rồi sự thật sẽ chứng minh ai đúng ai sai và mọi người sẽ hiểu được con người của bản mệnh thôi. Con giáp này là người dũng cảm và luôn có tinh thần phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp cũng như học tập. Thế nhưng người tuổi mùi lại thường sống khép kín, ít khi chủ động hòa nhập với mọi người. Hãy mở rộng mối quan hệ của mình, bản mệnh sẽ thấy sự nghiệp của mình trở nên thuận lợi hơn nhiều.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 Tam hội nâng đỡ, tuổi thân dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ sự thông minh và khéo léo bẩm sinh của mình. Con giáp này có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiếp xúc đầu tiên. Sự nghiệp cũng có những bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bản mệnh. Con giáp này được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, vì thế người tuổi thân càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nếu cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo, nên đi khám ngay để được điều trị càng sớm càng tốt. Vận trình tình cảm đôi lứa tiến triển vô cùng tốt đẹp, người độc thân được trao cho cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều đối tượng khác phái. Nếu nắm bắt tốt thì năm nay con giáp này sẽ không phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc nữa, tình duyên tươi thắm vô cùng. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Do phải chịu tác động của cục diện tự hình nên người tuổi dậu trở nên khá nóng nảy, nhất là khi có ai đó làm điều gì khiến con giáp này không vừa ý. Bản mệnh rất dễ nói lời tổn thương người khác bởi cái tính nói năng mà không suy nghĩ của mình.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 Vợ trình tình duyên khá ảm đạm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng có thể có dấu hiệu bất ổn. Tuổi tuất không nên tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt như vậy, nếu không quan hệ giữa đôi bên sẽ càng trở nên xa cách hơn. Hãy nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và nghĩ cách khắc phục ngay lập tức. Trong ngày hôm nay, nếu cần phải xuất hành đi xa, con giáp này nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn. Những hướng xuất hành tốt hôm nay là hướng Đông Bắc và hướng Nam. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Đường công danh sự nghiệp của tuổi hợi diễn ra cực kỳ thuận lợi, chính quan chiếu mệnh nên con giáp này có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay. Hãy tự tin hơn vào khả năng của mình và dám đứng ra nhận những nhiệm vụ quan trọng, rồi người khác sẽ nhìn bản mệnh bằng ánh mắt khác xưa. Ngũ hành kim sinh thủy thúc đẩy đường tình duyên của con giáp này, mối quan hệ với các thành viên trong gia đình rất yên ấm. Người tuổi hợi luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít đi được mâu thuẫn, người ấy cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng. Hơn thế nữa, nửa kia cũng là động lực để bản mệnh nỗ lực nhiều hơn cho cuộc sống. Nếu có độc thân, nhân duyên khác giới của tuổi hợi cũng khá vượng, con giáp này nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu, rất có thể sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó